Nhật Tín gửi chọn niềm tin Nhật Tín Logistics vận chuyển hai chiều Việt Nhật Chúng tôi cam kết bảo hiểm hàng hóa 100% giá trị vận chuyển với giá cước vô cùng hợp lý vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa với đội ngũ hỗ trợ 24 trên 7 các loại hàng hóa của chúng tôi bao gồm hàng hóa thông thường quần áo, giày dép, mỹ phẩm các loại thực phẩm bao gồm hải sản khô, bánh mì, mì tôm, cà phê, các loại hàng điện tử, điện thoại, máy tính, laptop, máy tính bảng. Kho hàng tại Chiba Nhật Bản với quy mô lớn, chúng tôi có thể phục vụ tất cả các khách hàng ở các tỉnh ở Nhật Bản. Chúng tôi nhận hàng tận nơi tại địa chỉ của khách hàng. Hãy liên hệ ngay với số hotline của công ty để hỗ trợ các bạn nhé.